Hello, xin chào mọi người là Ly đây Thật sự là rất là vui khi mà được uh, gặp lại mọi người ngày hôm nay Thì bây giờ bé Mango là đã đi ngủ rồi Ly là Ly nói Jun là anh giữ con giùm em xíu để mà em quay video rồi Thật sự lâu lắm rồi mình mới uh, quay video Không có thời gian Mình nói chung là khi mà con ra đời thì mình quay mình chụp rất là nhiều hình ảnh của con nhưng mà lại không có thời gian để mà mình ờ, edit hay làm gì hết thì sau cái video ngày hôm nay á, thì Ly sẽ à, quay thêm à, nhiều những cái vlog về uh, mango nhiều hơn để cho mọi người xem bởi vì Ly nhận được rất là nhiều yêu cầu là Ly ơi hãy quay và uh, up video của mango lên nhiều hơn à, nhưng mà Ly cũng đang quay và cố gắng là lựa chọn những cái hình ảnh nội dung sao cho nó phù hợp với mọi người bởi vì trong cái video lần trước á uh, video mà sinh mango á thì uh, ờ, Ly là bị YouTube xóa cái video đó đó bởi vì nó có nhiều hình ảnh về em bé rồi khi mà đi tắm này kia thì nó cũng khá là nhạy cảm nên YouTube nó bị nhạy cảm về về cái việc mà trong video có trẻ em hay sao á cho nên là mình phải thận trọng <laughs> đó à, đó là lý do mà vì sao là ly chưa có uh, quay thêm nhiều cái vlog của mongo à, ngoài những cái yêu cầu đó thì ly cũng nhận được những yêu cầu ờ, của uh, các bạn mà chuẩn bị chuẩn bị sinh con thì ly hãy review những cái sản phẩm mà thời gian qua ly sử dụng cái gì đó thì các bạn cũng có rất là nhiều cái mối quan tâm về những sản phẩm mà Mango đang sử dụng thì ờ, ok tại sao không ngày hôm nay Lê cũng muốn giới thiệu cho mọi người những cái uh, sản phẩm mà nó đã hỗ trợ cho Lê rất là nhiều trong cái tập đầu là mẹ tập đầu nuôi con vì thực sự là mình đâu có biết gì đâu mình là lần đầu là mẹ <laughs> thì đọc qua rất là nhiều sách rồi là từ là tài liệu này kia nhưng mà thực sự là tới khi là mình làm mẹ rồi uh, vào thực tế mình trải nghiệm đó mình phải xử lý ờ, những cái vấn đề mà có con này kia thì mình mới có được những cái uh, kiến thức và cái kinh nghiệm riêng cho bản thân của mình đúng không và hôm nay Linh muốn chia sẻ uh, những cái uh, uh, kiến thức đó và cũng như là những cái sản phẩm uh, mình review tới cho mọi người Ờ, để cho mà các bạn mà chuẩn bị ờ, bước vào hành trình làm mẹ giống như ly đó, là sẽ bớt ờ, bỡ ngỡ hơn trong cái tập đầu sinh nở ok ngày hôm nay thì mình sẽ review những cái sản phẩm chăm sóc cho mẹ và bé thì chủ yếu là sẽ tới từ thương hiệu ờ, Núc <laughs> là một cái thương hiệu mà trong thời gian vừa rồi mình đã mua rất là nhiều sản phẩm của cái ờ, hãng này và cũng như là cũng được uh, hãng gửi tặng một số sản phẩm mà mình sử dụng mà mình cảm thấy rất là hài lòng và cũng như là nó hỗ trợ nó giúp cho mình rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua cho nên là Ly quyết định uh, cùng Núc làm cái video này để à, để mình giới thiệu sơ qua về nhãn hàng Núc cho mọi người biết thì Núc là một thương hiệu chăm sóc cho mẹ và bé hàng đầu tại Đức và trên 120 30 quốc gia tuần. Để Nút là thương hiệu duy nhất sở hữu độc quyền thiết kế nấm ti giạc chỉnh nha hỗ trợ chăm sóc răng miệng đầu tiên và được rất là nhiều bậc à, cha mẹ ở châu Âu người ta tin dùng. À, và hôm nay Lê sẽ review cho mọi người bốn cái dòng sản phẩm phẩm mà Lê cảm thấy là dùng rất là thích và đã hỗ trợ cho Ly thực sự rất là nhiều trong cái thời gian uh, những cái ngày đầu xin mango cho tới bây giờ ok bây giờ thì mình bắt đầu vào chuyên mục review chính thôi nha <laughs> ok để mình kể cho mọi người nghe uh, thì uh, Ly á Ly sinh mổ Ly sinh mổ cho nên là sữa nó về chậm á gặp thêm một cái nữa là Ly không có cho bé bú trực tiếp được bởi vì cái đầu ti của ly nó thứ nhất là mọi người nghe kỹ nha và những cái mạng mà giống như ly thì đó thì hãy hãy lấy kinh nghiệm từ đây thì cái đầu ti của mình đó là nó thứ nhất là nó to thứ hai là nó bị thụt vào bên trong cho nên á là là rất là khó khăn khi mà cho cho con nó bú trực tiếp để mà gọi sữa về bởi vì các bạn biết á là những cái ngày đầu mà mình sinh bé thì tốt nhất á là cho sau đó là cho bé đi trực tiếp Ờ, thì à, sữa nó sẽ về nhanh hơn nhưng mà đó vì do cái vấn đề này cho nên là nó con mình nó không có thể nào mà nó tây mẹ được thì nhớ là mấy tiếng đầu tiên là stress kinh khủng bởi vì à, bởi vì sao bởi vì con nó ti nhưng mà nó không có nút chọn được cái cái cái cái cái cái cái bầu bầu kiểu mọi người hiểu là cái đầu ti của mình để mà lấy sữa kìa đó mà cái sữa non trong những ngày đầu tiên thì nó rất là quan trọng tới nỗi mà ly phải dùng tay để mà đi vắt để cho con u cho con bú vắt vào vào cái muỗng này cho con bú bởi vì bởi vì cái cái cái cái sữa non của ly nó rất là đặc đó cho tới khi là ly nhớ ra là ồ ở nhà mình có cho tới khi mà ly nhớ ra là hôm nọ là nút có gửi cho mình cái là cái nấm chợ ti thì à, à nó ly mới đem ra mà ly sử dụng à, thì đây đây là cái nấm chợ ti của nút thì cái nấm chợ ti là nó có hình dạng như vậy đó thì cách dùng nó cũng rất là dễ mình chỉ cần áp vô xong rồi à, à, mình mình cho bé bú bình thường thôi mình cho bé nó ngậm cái này như vậy xong cái mình cho bé bú bình thường còn nó bú rồi à, nhờ đó mà cũng có sữa rồi à, sữa nó cũng về sau đó rất là nhanh nên là đây đi nghĩ là đây là một cái sản phẩm mà không có thể thiếu cho các mẹ mà à, có cái vấn đề về cái ti giống như mình <laughs> mọi người thấy không em mà sinh mình không nhiều khi mà mình cầm cái thứ này trong tay mà trước khi trước khi sinh á mình cũng không biết là cái này là cái gì luôn á tới khi mà mình xin thật sự là mình mới thấy được cái cái độ cái sự hữu ích của nó <laughs> đó thì đây là sản phẩm nấm chợ ti nút cho các mẹ mà có cái um, vấn đề giống như ly mọi người có thể uh, mua để mà sử dụng ha giải quyết xong cái cái vấn đề mà ti rồi đúng không thì ly là ly sinh mổ nên là ly rất là đau vết mổ và thứ thứ hai là sữa cái ngày ly là về sữa là ngày thứ ba nên mới về cho nên là cái ngày đầu tiên ngày thứ hai á thì à, sữa non nó không đủ cho con bú cho nên là Ờ, mình phải cho uống sữa công thức uống sữa công thức và mình phải pha sữa cho con à, và ly sử dụng bình sữa rất là nhiều thì à, đó cái dòng sản phẩm thứ hai mà mình muốn giới thiệu tới cho mọi người đó là bình sữa nha thì đây là một cái một phần rất là quan trọng trong cái công cuộc nuôi con luôn á trước khi có con thì mình cứ nghĩ là ồ bình sữa nào không được bình nào cũng giống như bình sữa nào nhưng mà không mọi người ơi <laughs> có bình đầy bình dít bình giáp mọi người à, bình sữa là một cái công cụ hỗ trợ cho mình nuôi con rất là quan trọng và đây ly có trong tay hai bình sữa của Nút là hai bình mà mình đang sử dụng nhiều nhất thì Liz sẽ giới thiệu ờ, cho mọi người qua lần lượt từng bình ha thì thật sự là thì đang trữ sữa trong bình thì mới vừa vắt xong luôn á thì ly chữ ly, sẽ chữ ở trong cái bình này tí cho con uống luôn thì đây đây là bình sữa đầu tiên đây là bình sữa uh, cảm biến nhiệt của nút nha mọi người tại sao lại nó là cảm biến nhiệt? thì đây mọi người có thể nhìn thấy ở trên cái thân bình này nha thì uh, nó có cái thanh giống như là thanh nhiệt kế vậy đó thì nó sẽ uh, giúp mình là kiểm soát được cái nhiệt độ của sữa để mà trước khi mình cho, mình cho con bú thì các bạn biết rồi các bạn mà sinh mổ thì bán thì cái hệ miễn dịch và cái hệ thống tiêu hóa của con thì nó sẽ không có tốt Ờ, nó sẽ không được giống như là các bạn mà sinh thường cho nên là cái việc mà cho con uống sữa thì mình phải là mình kiểm soát cái nhiệt độ uh, là luôn luôn ở cái mức là ở tầm cơ thể của mẹ là 33 37 38 độ C để mà cho con bố cho con bú một cách tốt nhất ví dụ như mà dưới dưới cái nhiệt độ đó thì à, nó quá nguội nhiệt độ thấp quá thì nó ảnh hưởng xấu tới cái hệ tiêu hóa của con còn ví dụ mà à, mà nó nóng quá thì những cái chất dinh dưỡng ở trong sữa thì nó sẽ bị phá hủy và cũng như là con nó bị bỏng á mọi người thì thật rất là không tốt cho nên là đây những cái bình à, sữa cảm biến nhiệt này là một trong những cái vị cứu tinh trong những cái ngày đầu tiên mà ly sinh con ở bệnh viện <laughs> thì những cái đêm đầu tiên là mình phải pha sữa công thức cho con đó con nó mà ẹ à, à, một tiếng là mình phải đứng dậy mình pha sữa liền đó và mình nhớ với bình đi mà mình mình có thể là biết được là cái sữa nó đó nó đã ok cho con uống chưa thì mọi người nhìn nè cái thanh này ví dụ như là bây giờ hiện tại là sữa ở trong bình đó là nó là nó dưới 36 độ C bởi vì nãy giờ ly, ly bắt được ờ, tầm khoảng 30 phút hơn rồi ly trữ ở trong cái bình này á thì đó nó chuyển sang đây là màu xanh ờ, dương đậm và à, nó khi mà quá nóng á, trên 42 độ C thì nó sẽ chuyển sang là màu trắng đó, thì còn cái nhiệt độ lý tưởng là ở màu xanh dương nhạt thì mọi người nhìn cái thanh à, cái thanh nhiệt kế ở trên cái bình sữa thì mọi người có thể là biết được đoán biết được là cái nhiệt độ nó đã phù hợp và để mà sẵn sàng mà cho con mình bú hay là chưa ha <laughs> à, tiếp theo là, là một bình sữa khác thì đây là bình sữa PPSU thì ngay cái tên là biết rồi thì đây là bình sữa làm từ chất liệu PPSU là một trong những cái uh, chất liệu nhựa cải tiến thì chịu nhiệt độ trên 180 độ C như là rất là nhẹ rất là nhẹ và chịu được va đập người có thể sử dụng uh, để mà mình uh, hâm sữa ở trong lò vi sóng nè mình dùng trong máy hâm sữa thì rất là an toàn cho con. quay was so? khi <laughs> mang ví dụ đưa con ra ngoài thì mình hay mang cái bình ờ, sữa này ra ngoài để cho con bú vì nó ờ, rất là tiện và cả hai cái bình sữa này á thì mình đều sử dụng là cái uh, đây cái nấm ti đây là cái đặc biệt ở chỗ là đây là nấm ti và chỉnh nha nha mọi người nó sẽ giúp là điều chỉnh À, cái khớp ngậm đúng cho con à, giúp là cố định cái khung xương hàm và cũng như là giúp cái nấm ti dạt chỉnh nha như thế này á thì nó sẽ cho bé trải nghiệm giống như là đang à, ti mạ và đồng thời à, điều chỉnh để cho mà con có được cái khớp ngậm đúng và cũng như là hỗ trợ phát triển răng miệng sau này là răng con nó mọc được đều được đẹp với mọi người đó thì cái nấm ti nó cũng rất là quan trọng trong cái uh, việc phát triển răng miệng của con thì lấy rất là tin dùng cái cái cái, cái nấm ti này thì đây mọi người có thể thấy là ở đây nó có một cái gọi van thoát khí á uh, ờ, van thoát khí thì nó hỗ trợ là không nó hỗ trợ chống đầy hơi nè cũng như là uh, sặc khi mà trong quá trình mà cho bé bú thì con của mình thì từ lúc mà bú cái bình này chưa một lần mà nó bị sặc hết nó thích cái bình sữa này hơn ti mẹ nhiều lắm bây giờ đưa ti mẹ vô cũng không không có ti với mọi người thì ly vừa ly vừa dùng cái bình này cho con bú hay là ly vừa trữ sữa nè mọi người thì khi mà mình mua thì nó sẽ có à, cái à, đi theo cái nắp đậy như thế này á thì mình có thể đồng thời là mình à, mình giữ sữa ở trong cái bình này và cũng như là đó, mình có thể cho con bú trực tiếp luôn à, thì ngoài ra nút còn có những cái dòng uh, bình sữa bằng thủy tinh khác nữa thì mọi người có thể chút nữa mọi người có thể là là uh, tìm hiểu ở dưới cái link mà đi để ở dưới phần description nha rồi ok tiếp theo là dòng sản phẩm thứ ba mà Lê Bút giới thiệu cho mọi người đó chính là ti giả của nút đây đây là ti giả của nút nha mọi người ừ, để thấy mà em bé mà dùng ti giả thì rất là dễ thương <laughs> à, thì khi mà à, sinh bé thì những cái bé sơ sinh giống như bé của mình đó là nó rất là dễ bị giật mình buổi tối tối thì ly thường dùng cái ti này cho con á để mà à, nó ngủ ngon hơn lúc trước là buổi tối là nó giật mình nó rá hắt dễ sợ lắm ừ, nhưng mà khi mà mình cho bắt đầu sử dụng cái cái ti giả này á, thì giống kiểu là nó trấn tĩnh ăn đá hơn và nó ngủ ngon hơn có hôm mà ngậm ti ngủ tới 4 năm tiếng mới dậy rồi xong uh, dậy bú rồi xong là ngủ tiếp rất là ngoan luôn nhưng mà có cái ti giả thì mình cảm thấy là nuôi con nó đỡ cực hơn vì nó ngủ ngon hơn mọi người thì đây à, cái nấm tê giả của nút á thì mọi người có thể thấy là cái thiết kế cũng là cái nấm ti già giống như là cái ti bình sữa hồi nãy luôn đó, thì đây nấm ti này nó cũng hỗ trợ cho cái việc mà phát triển à, răng miệng cho con cố định xương hàm và giúp cho con răng nó mọc đều đợt sau này á mình mà chọn cái những cái mà mà nấm mà à, ti giả mà lung tung á thì sau này nó cũng ảnh hưởng xấu tới cái sự phát triển răng miệng của con của mình thì ở đây là nút có hai dòng tỷ giả thì đây tỷ giả space à, tại sao lại gọi là space bởi vì <laughs> à, mọi người có thể thấy là nó rất là thoáng nó à, không có cái cái gọi là là là, là nó tì vào cái khuôn miệng của con mọi người thì nó giúp cho cái da của bé nó được thở rất là thông thoáng và dễ chịu nhưng mà dùng thì nó sẽ không có bị đỏ hay đây này những, những bé mà ví dụ da nó nhạy cảm mà ngậm ti nhiều á thì nó sẽ bị bị bị bị bị đỏ cái vùng xung quanh này còn đây còn đây ờ, ở đây em ly có là ti giả chất liệu là silicon nha đây là silicon nguyên khối nè thì nó cũng dành cho những bé mà mà có Ờ, làn da mỏng manh nhạy cảm thì nó cũng giảm áp lực lên uh, răng và hàm mất hỗ, hỗ trợ phát triển ờ, răng miệng cho con thì lý thấy cả hai dòng này đi dùng song song luôn cũng rất là thích không à, và mango thì thích ngậm cái dòng này hơn nhìn nó có mấy con thú này cũng dễ thương nữa <laughs> và cái dòng sản phẩm cuối cùng của nút mà lý muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là kháng ướt kháng khuẩn uhm. thật sự rất là thích cái sản phẩm này và đã mua đi mua lại rất là nhiều lần ừ. Lần cuối cùng là Ly mua nguyên một thùng mấy triệu <laughs> Chỉ để đó, để đó, đó mình trong đời mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ mua nhiều khăn ướt tới như vậy Nhưng mà thật sự là mình rất là thích và dùng rất là nhiều luôn Mọi người có thể thấy là, là cái chất liệu của nó rất là dai nè đó không có giống như những cái loại bình thường là khi mà ly làm như vậy là nó sẽ rách luôn á mọi người mà cái này nó rất là dai đó thì rất là thích à cái khăn ướt của nút này thì nó không có cồn nè không paraben nè không chất tẩy trắng và không có chất bảo quản nữa cho nên là rất là an toàn khi mà ly sử dụng mà ly vệ sinh đồ dùng cho bé vệ sinh tay trước khi mà mình uh, uh, rồ vô bé <laughs> thì bây giờ là thời buổi virus uh, covid khắp mọi nơi cho nên là uh, khi đi khi nào đi ra đường ly cũng cần một cái gói khăn ướt này để trong trong cặp hết đó, mình đi ờ, siêu thị mình, mình bấm thang máy hay là mình mua mình này mình kia đó thì mình phải là dùng vệ sinh tay ngay lập tức rồi mình sờ em bé nữa nói chung là từ ngày có em bé thì mình kỹ tính hơn một tí cái gì mình cũng phải thật là sạch sẽ tiệt trùng xong rồi mình mới dám đó cho con sử dụng thì à, đang thao ước hoa ức là một cái sản phẩm mà thật sự là không thể thiếu à ly còn dùng lau mông cho em nữa <laughs> rất là thích rất là thích cái cái cái cái cái này trộm vía là mình lau mông cho em bằng khăn ướt. nhiều người nói là lau bằng khăn ướt thì nó sẽ bị hâm á nhưng mà không ly lau ờ, bằng khăn ướt này ly thấy không có hề hâm gì hết ly vệ sinh uh, uh, cho con xong rồi ly sử dụng thêm qua một cái khăn sữa nó mình mình mình lau lại thì nó vừa sạch nè nó vừa thoáng cho con nữa dùng thì nó à, không có vấn đề gì hết ok <laughs> đó à, và đó là những sản phẩm à, ngày hôm nay mà Ly muốn giới thiệu cho mọi người tuy là nó không có đầy đủ nhưng mà Ly nghĩ là cũng một phần nào đó nó cũng một phần nào đó là những cái sản phẩm mà mọi người cần trong cái tập đầu là mẹ cũng như là những mẹ mà đi sinh mổ thì đây sẽ rất là cần những cái sản phẩm giống như thế này ha <laughs> à, thì um, nhãn hàng lúc có uh, ờ, 5 phần quà giveaway tới cho các bạn khán giả coi video ngày hôm nay thì cái thể lệ giveaway thì Ly sẽ để dưới phần comment cũng như là phần description nha và nếu như mà các bạn nào mà quan tâm tới sản phẩm của Nút thì mọi người có thể nhấn cái link ở phía dưới à, để mà mua hàng và mọi người sử dụng là pass là ly chu để được giảm 20% khi mà mình mua hàng của Nút ha rất là hời đó mọi người chút nữa Leslie phải dùng cốt ờ, đi chun 20 để mua thêm ờ, <laughs> mua mua thêm ờ, bình sữa với lại khăn ướt <laughs> và rất là cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ cho Ly và Jun cũng như là bây giờ là bé Mango nữa Ok, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha Chúc mọi người có một ngày tốt lành Bye bye <laughs>